báo giúp người khác không ta biết anh biết muốn biết anh biết nhớ thêm quà tặng nước ngọt nha mua một thùng bia đại việt được tặng một hộp sáu lon nước ngọt của Smith chúc mừng